đời anh sẽ ôm bao nhiêu giấc giá gian nan ngược xuôi bồn ba la xa nhà xa bố mẹ thân yêu rời bỏ làng quê con bước lên thị thành nhiều đêm thức trắng con thấy mình cô đơn buồn theo tháng năm kiếm cơm người khổ lắm ở chốn đô thành nơi xứ người bon chen cuộc sống thành đô ta khiến con mệt nhòi đồng lương ít nói không có được bao nhiêu nơi chốn xa con ngóng về quê nhà